bình minh và hoàng hôn thì anh chị nếu chọn một trong hai anh chị thích thích cái nào hơn nếu như anh chị thích bình minh thì comment xuống số 1 còn nếu thích hoàng hôn thì comment xuống số 2 chúng ta làm bài test này nhanh nhanh nha một bài test để trắc nghiệm về tâm lý nha rồi Đức Phong số 1 Minh Ngọc số 1 Lê Toản số 1 Anh Giác Phan số 1 Thái Hoàng số 1 Trang Đặng số 1 Quang Quỳnh số 1 rồi Bình Minh Minh Hoàng rồi ok các anh chị ai mà thích bình minh thì đánh số 1 còn ai thích hoàng hôn thì đánh số 2 nha các anh chị thực ra cái này nó là một cái gọi là một cái trách nghiệm về tâm lý học nó không hoàn toàn đúng 100 phần trăm đâu các anh chị ạ à. nó không hoàn toàn đúng 100 nhưng mà nó là cơ sở để giúp chúng ta biết rằng mình thích bình minh hay hoàng hôn là chúng ta là người hướng nội hay hướng ngoài cái mặt trời nó giống như gì các anh chị giống như tính cách của chúng ta vậy nếu như bình minh thì nó sẽ bộc lộ ra ngoài thì được gọi là hướng ngoài là người thích bình minh còn nếu ai mà sao à thích hoàng hôn thì có xu hướng là che giấu cảm xúc của mình vào bên trong là người hướng nội đa phần là như vậy nha anh chị nha hướng ngoài thì sao hướng ngoài là đa phần sẽ thích bình minh còn hướng nội thì đa phần là thích hoàng hôn cái này là đa phần nha chứ không phải là tất cả 100% là nó đúng đâu nhưng đa phần đây là một bài để chúng ta nhận biết tính cách của con chúng ta nhân viên chúng ta và bản thân chúng ta cũng vậy ha à, các anh chị ha nó không đúng 100 phần trăm nhưng ít ra chúng ta có 80 phần trăm cơ sở để mà để nhận định rồi nãy các anh chị đã có một câu hỏi rất nhiều câu hỏi giống nhau nếu các anh chị ạ à, đây là đồ bốn nhóm tính cách DISC thì đây là bốn nhóm tính cách gọi là gọi là thái cực thái cực là bốn nhóm có bốn màu khác nhau rất khác biệt nhau tuy nhiên những nhóm nào mà kề bên nhau thì sẽ sao ạ à? sẽ có tính cách giống nhau kề bên nhau sẽ có tính cách giống nhau thậm chí là có gì đó hơi dung hợp giống nhau luôn nhưng lấy ví dụ nha đối với những người nhóm tính cách đi và ai họ là những người hướng ngoài thích mặt trời bình minh họ hướng ngoài họ gần nhau là đi đi với ai gần nhau hướng ngoài nhưng có nghĩa là bộc lộ cảm xúc của mình qua lời ăn tiếng nói hành vi khó chịu bộc lộ khó chịu vui vẻ bộc lộ cái sự vui vẻ ha các anh chị còn nhóm tính cách C và F là nhóm tính cách xanh dương và xanh lá các anh chị ạ à. thì sao các anh chị lại là người hướng nội hướng vào bên trong che giấu cảm xúc buồn cũng không nói ai vui cũng không nói ai tính rất là trầm tính trầm lặng ha các anh chị ok không bi là những nhóm tính cách hướng ngoài giống như Tôn ngộ không với là chưa bát giới vậy anh chị hướng ngoài còn nhóm tính cách S hiền hòa là đường tăng và nhóm tính cách C là giống như sa tăng vậy á thì sau phải hướng nội vô bên trong không bị không biểu cảm cảm xúc của mình ra bên ngoài nha các anh chị rồi vậy hàng Ai với hàng S này kề bên nhau thì nó giống nhau về cái gì hàng Ai là chưa bát giới với hàng S là gì về hàng S là à, về đường tăng đi Ai là hàng vui vẻ chưa bát giới và S là đường tăng hiền hòa thì lại thường gần nhau thì có xu hướng là quan tâm đến con người tình cảm lắm rất là tình cảm quan tâm đến con người nhưng mà nhóm tính cách đi là tôn ngộ không và si là gì à sa tăng thì lại thiên hướng về công việc hướng đến công việc nhiều hơn đến nhiệm vụ nhiều hơn thằng đi tôn ngộ không nó đã biết là con đường nó phải đi tây du ký tây thiên thì nó sẽ như thế mà nó đi thôi nó không có quan tâm và là bộc, bộc lộ tình cảm ra nhiều thằng si là gì đây thằng si là thằng sa tăng cũng không bộc lộ cái biểu cảm của mình ra ngoài nhiều đâu nhưng mà sao ạ à? nhưng mà lại một người hướng về công việc có nghĩa các anh chị sẽ thấy sa tăng rất là mờ nhạt trong bộ phim nhưng nhờ có sa tăng lo gì lo con ngựa ăn như thế nào dắt ngựa đi nè rồi uh, gánh đồ gánh đạt là hầu cần lo cơm nước cho mọi người trong đoàn si lúc nào cũng phải lên tính toán kế hoạch tiền bạc lộ trình mọi thứ thì si và đi là những người thiên về công việc các anh chị đã rõ chưa ạ rõ comment xuống bên dưới là rõ đi ạ à? với ai là hướng ngoài còn C với s thì là hướng nội nhưng mà ai với s chưa bắt giới với lại gì ạ à? đường tăng lại hướng về con người tình cảm còn hàng đi tôn ngộ không và hàng si là sa tăng lại hướng về công việc và nhiệm vụ bao nhiêu trong số anh chị đã thấy rõ cái sự liên kết gần nhau thì giống nhau rồi dắt fan thấy rõ long đằng thấy rõ minh họa thấy rõ ok các anh chị rất tuyệt vời đúng không ạ